thì khi mà các bác đi chơi tại các sòng sới các bác chỉ cần luồn được hộp vào cho người ta chơi thôi mình đứng ngoài và đánh lắc theo tỷ lệ là mình đã đủ để giành chiến thắng rồi lắc theo tỷ lệ là như thế nào lắc theo tỷ lệ tức là khi các bác đặt bộ hột bên em các bác có thể đặt theo tỷ lệ là 73 64 82 ví dụ như là 7 chén tài 3 chén xỉu hay 27 chén xỉu 3 chén tài các đặt về tỷ lệ nghiêng về cái nào nhiều hơn bọn em cũng có thể làm cho các bác đối với bộ hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là bộ hột nặng nhẹ này thì nó hoàn toàn là không tăng không hề tăng tích nhé các bác nhá. nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong sau đây thì em xin phép được thử phần tăng tích cho các bác để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em và bây giờ thì trước tiên em sẽ thử nam châm đây nam châm đây các bác nhá. này nam châm hoàn toàn không hít em thử luôn nắp chén dĩa cho các bác này nam châm không hít ôi trời bây giờ em xin phép được dọi đèn Ờ, lên cả ba hột luôn này các bác các thấy trong chưa ạ trong vắt luôn đúng không ạ đấy các thấy trong không ạ hoàn toàn là trong nhé các bác nhé còn về phần nước muối thì hôm nay là vội quá nên là em cũng ờ, chưa chuẩn bị được thì em xin phép được khất nước muối nhưng mà các bác yên tâm là khi mà các bác mua hàng bên em muốn test hàng test tất cả tăng tích em sẵn sàng test tất cả tăng tích cho các bác các có thể kết bạn Zalo gọi video cho em để em test thử cho các bác hoặc các bác có thể lên trực tiếp cơ sở em em ở bến xe miền Tây với cái bộ hột này thì là khách đã đặt của em làm là nặng xỉu tức là nghiêng về xỉu với cái tỷ lệ của nó là 64 vậy nên bây giờ em sẽ lắc thử để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em xem là có đúng tỷ lệ của nó là nghiêng xỉu 64 không các bác nhá bây giờ bão năm tài này một tài này hai tài là hai không đúng không ạ xỉu này hai một này ba một này bốn một này bốn hai này bốn ba này bốn bốn này bốn năm này bốn sáu này đúng tỷ lệ chưa ạ bốn đến tài và sáu đến xỉu đúng không ạ Đấy, vừa rồi thì em cũng đã lắc thử cho các bác à, được 10 chén và cái tỷ lệ của nó là 64 như lúc đầu em nói đó 6 xỉu và 4 tài ngoài tài xỉu ra thì bên em cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp các bác khi xem video có nhớ ấn nút đăng ký kênh